Mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là import được Angular Material và có một logo như thế này là thành công. Xin chào Việt Nam Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học Angular Firebase Ở bài trước thì chúng ta đã install thành công Angular CLI. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới project bằng cấu trúc ng new tên của của bộ project của chúng ta. Tôi sẽ đặt là Kanban file. Vì à, nội dung của project sẽ là về quản lý tab Kanban và dùng file bay để lưu trữ. Chúng ta sẽ chọn nâu và chọn CSS. Chúng ta sẽ tiếp tục đợi để project à, của chúng ta cài đặt xong này sẽ tự động gen ra cho chúng ta những file cần thiết. Quá trình này cũng sẽ mất khoảng vài phút. Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy là đã cài xong. Chúng ta sẽ CD vào trong project các bạn nhớ gõ đúng tên project thì mới truy cập được chúng ta sẽ test thử xem project mặc định đã lên chưa tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ mở project của chúng ta ở trong Visual Studio Code để chúng ta tiếp tục chỉnh sửa source code các bạn có thể dùng à, IDE khác nếu muốn à, vì à, tôi thấy Visual Studio Code rất tiện lợi nên tôi đang dùng các bạn có thể dùng Notepad cũng được tùy các bạn thôi đây chúng ta đã mở Visual Studio Code lên rồi chúng ta sẽ truy cập vào thư mục của project của chúng ta chúng sẽ open folder ổ D ổ E và thư mục project truy cập đến Kanban file Đây, đầu tiên này tôi đang sắp xếp theo ngày nên nó chui lên đầu tiên vẫn chưa build và deploy thành công chúng ta sẽ đợi một lúc nữa Alpha <clears throat> Angola mặc định sẽ build project ở cổng 4200 chúng ta sẽ truy cập vào do là chưa build thành công nên là nó sẽ không trả về gì cả chúng ta phải đợi thêm một lúc nữa khá là lâu Đây, chúng ta sẽ vào xem bộ rách mặc định Đây, chúng ta sẽ tiến hành xóa bỏ các uh, ờ, cốt của app.component.html cũ như vậy là đã view thành công đây bộ rách mặc định của chúng ta sẽ trông như thế này chúng ta sẽ xóa bỏ cốt mặc định để tiếp tục Đây, xóa bỏ cốt mặc định đi chúng ta sẽ có một trang trắng tiếp đến thì à, tôi sẽ mở thêm một à, cửa sổ command line mới và tiến hành à, import tiếp chúng ta sẽ import angular material chúng ta sẽ không sử dụng bút giáp trong bộ sách này chúng ta sẽ sử dụng thư viện CSS và JS của chính Angular luôn cho nó hoành tráng đây, ta phải CD vào trong thì mới ắt được Angular Material các bạn nhớ nhé đừng mắc lại lỗi này quá trình ắt thư viện này cũng ờ, sẽ tốn một khoảng thời gian khá lâu ta sẽ chọn mặc định hết no yes yes chúng ta sẽ sử dụng yes global angular material như vậy là đã cài đặt xong chúng ta sẽ sử dụng sự viện material của angular với thẻ map tool 3 thuộc tính color bằng primary primary sẽ là màu xanh còn secondary sẽ là màu hồng các bạn có thể tham khảo thư viện material này ở trang web material.angular sau đấy ta sẽ sử dụng thư viện mat icon ta sẽ gọi uh, ờ, icon uh, ờ, local file department tên của icon ta sẽ đặt là kanban file để à, chạy được thư viện này thì ta cũng phải tiến hành à, import thư viện ở trong app module.ts ta sẽ tiến hành import như sau câu lệnh import thư viện material thư viện math xin lỗi các bạn là sư viện mát tool 3 module từ angular material sau khi gọi thư viện ở đây chúng ta sẽ trò thẳng đến thư viện tool 3 Tiếp tục thì ta sẽ gọi thư viện là icon.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 nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.